phản ánh rất là nhiều là khi mua hàng bị lừa ha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái phương pháp để các bạn chơi bồn cua bịp hiệu quả nhất đó là khi vào sòng sới bắt buộc các bạn phải bỏ đồ của mình vào thì các bạn mới có thể chơi được chứ các bạn đừng có mong là tới sòng của người ta đồ của người ta hột của người ta mà mình vào mình ăn được tiền của người ta đâu nha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái thùng camera và cái bộ bồ cua báo rung sáu mặt này thì cái thùng camera này đây đây là cái thùng sơn nha các bạn đây khi mà cái thùng này là mình đã độ chế sẵn camera và cực kỳ nhỏ vào trong đây rồi ha thì cái thùng này khi làm xong nó giống thật 100% ha đây các bạn nhìn mẫu mã hình dáng bên ngoài ha cực kỳ đẹp ha không có bất kỳ những cái nốt lồi lõm này bây giờ công nghệ họ cao và tiên tiến hơn rất là nhiều rồi thì bây giờ họ sử dụng bằng sạc bệ từ nên là trên những cái đích của cái thùng hoặc là những cái thành không có lốt kim nên là khi mà mình luồn những cái thùng này vào á, thì không bao giờ họ phát hiện được đây là một cái thùng camera nha các bạn đây cực kỳ nhẹ ha không có bị nặng giống ngày xưa đâu ha đây các bạn thấy không rất là đẹp sạc thì sạc bề từ đây là cái bề từ sạc ha các bạn cứ cắm trực tiếp với cục sạc Samsung hoặc là Apple vào và chúng ta đặt cái thùng lên là tự động điện nó sẽ vào cái thùng nha các bạn đó rất là tiện lợi ha và dễ xài nữa như sạc kim thì chúng ta sạc nó rất là khó khó cực kỳ luôn á còn cái này thì rất là đơn giản thôi ha đi kèm với nó bao gồm có một cái màn hình này màn hình này hoặc là màn hình 1280 hoặc là màn hình 6003 tùy các bạn lựa chọn nhé các bạn sử dụng muốn sử dụng cái loại màn hình nào để các bạn coi thì các bạn cứ nói với mình mình sẽ cung cấp cái đó cho các bạn nha hoặc là bạn nào mà muốn sử dụng ngay trên chính cái điện thoại các bạn đang xài thì các bạn cũng có thể nói với mình và mình làm theo yêu cầu cho các bạn luôn nha thì ờ, bất kỳ những cái mẫu nào như thùng giấy nè thùng sơn tomica thau nhôm kích cỡ 20, 22, 24 hoặc là 18, 17 gì mình đều có thể làm được và độ chế camera vào trong đó cho các bạn nha làm cực kỳ đẹp cho các bạn luôn nha hoặc là cái cách thứ hai để các bạn chơi bầu cua hiệu quả đó là cái bộ bầu cua báo rung xóa mặt bộ bầu cua báo rung xóa mặt là như thế nào thì là trong ba hộp là một bộ của nó sẽ có một hộp có gắn một con chip cực kỳ nhỏ vào trong đây con chip nó cỡ bằng đầu đũa chúng ta ăn cơm thôi bằng nhiêu đó thôi thì cái đó sử dụng bằng pin pin của nó sử dụng trong vòng từ một tháng tới hơn một tháng nó mới hết pin nha các bạn thì là rất là lâu hết pin thì các bạn có thể thay pin và tiếp tục chơi thì giá thành của cái bộ bồ cua báo rung sáu mặt này nó cực kỳ rẻ nó sẽ phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người luôn ha thì cái bộ bồ cua báo rung sáu mặt này nó sẽ có một cái ưu điểm đó là khóa từng sóng cái chip sẽ đi đôi với cái máy và cái máy sẽ đi đôi với cái chip nếu mất một trong hai là con chúng ta bỏ nha các bạn thì đó là không có bất kỳ những cái thiết bị nào có thể dò sóng bắt sóng cái bộ bồ cua này ha đó là cái ưu điểm của cái bộ bồ cua báo rung sáu mặt này thì ở những cái video lần sau mình sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn cho các bạn về cái bộ bồ cua báo rung sáu mặt này thì cái mà hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem và à, cho các bạn thấy được cái độ chính xác và rõ nét đó là cái thùng bồ cua này mình sẽ sóc cho các bạn này ha khi mà vào sòng sới thì các bạn chỉ cần luồn cái thùng này vào là các bạn có thể chơi được rồi hột của người ta dĩa của người ta ha có thể gõ thoải mái này ha không bao giờ đây ha tiếp tục này sóc cho các bạn xem nhé ai sóc cũng được mình cứ bấm màn hình lên là mình xem thôi ha tôm nai cá các bạn không mở nè đây tôm nai cá ha thấy được ba mặt của nó luôn thì cái này bao cho các bạn soi đèn không thấy nam châm không hết nha cua tôm gà đây mở nào rất là rõ nha tiếp tục nè gà gà cá ồ ờ, gà gà cá này mở nè ha hai con gà một con cá đây sắp tiếp này ha nai cua cá đây mở nè có nai cua cá nha các bạn tiếp tục này nha nai cu cua mở này ha có nai cu cua để mình test cho các bạn xem vài ván nữa ha để thấy được cái sự độ chuẩn xác của cái thùng này gà cá nai mở nè có gà có cá có nai nha đây hai con gà một con cá đây các bạn thấy không hai con gà một con cá mở này ha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 thì những cái bạn nào mà ở xa quá các bạn có thể kết bạn zalo với mình mình sẽ test hàng qua zalo cho các bạn xem được thì các bạn sẽ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì ngoài những cái thiết bị để các bạn chơi bầu cua thì bên mình còn có tài xỉu sóc đĩa hay là những cái dụng cụ để chơi máy đánh bài như kính áp tròng là thiết bị soi hoặc là những cái bản game hack trên điện thoại thì ờ, bạn nào mà cần cái gì thì cứ alo cho mình hoặc là thắc mắc cần giải đáp thì cứ alo trực tiếp cho mình nha thì cũng cảm ơn các tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha